Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10 Đất hẻm Vạn Hạnh phường 8, diện tích 233m2, sổ riêng xây dựng, đường nhựa ô tô 6m, hướng Tây Nam Đất cách chợ Đà Lạt 2km, 100m ra đường Vạn Hạnh Xung quanh có nhiều biệt thự, khu dân cư yên tĩnh, đầy đủ tiện ích, thích hợp nghỉ dưỡng, định cư lâu dài Giá 11,5 tỷ Đất Mimosa, phường 10, diện tích 501m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô Hướng Đông Bắc, đất cách chợ Đà Lạt 6 km, 1 km ra đường lớn, cạnh khu du lịch thung lũng kẽn. Thế đất bằng phẳng, view thoáng, giá 2,2 tỷ. Đất khu du lịch Suối Vàng, Lạc Dương, diện tích 512m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô, hướng Đông Nam, đất cách chợ Đà Lạt 13 km. Đất nằm ngay trong khu du lịch, view hồ, thích hợp nghỉ dưỡng kinh doanh du lịch, giá 2,2 tỷ. Đất Trần Đại Nghĩa phường 8,